câu hát hương đạo quê nhà từ điều treo tha thiết ngân nga thương câu hát tân kỳ quê ta tiếng mẹ du cánh cò bay lá đà Dù em tôi nhớ về ngày xưa sớm gian nan khi tuổi còn thơ vẫn xôn xao mơ ước một ngày tứ kỳ quê ta đẹp như hôm nay âm vang chiến công lừng đất trời từ cầu xe ô mê sang cam tây kỳ vàng thấm chiếu an thanh khoe màu đẹp lắm đón hương thơm văn tô trẻ xanh ấm nồng đôi môi đẹp đôi chúng mình cầu vạn yên nối đôi bờ ngược xuôi nâng bước và tới muôn nẻo đường dựng xây quê hương lòng bao yêu thương hồn quê vẫn vương xin hát câu sắc son thủy chung gửi về quê ta tình yêu thiết tha đẹp bài tình ca yêu câu hát hương đạo quê nhà từ điều treo tha thiết ngân nga thương câu hát tân kỳ quê ta tiếng mẹ du cánh cò bay lá đà Dù em tôi nhớ về ngày xưa sớm gian nan khi tuổi còn thơ vẫn xôn xao mơ ước một ngày tứ kỳ cưới ta đẹp như hôm nay ấm vang chiến công lừng đất trời từ cầu xe ô mễ quê tôi cho hương đất tân kỳ sinh sôi những đường theo hát tình quê bao đời sang cam tây kỳ vàng thắm chiếu an thanh khoe màu đẹp lắm đón hương thơm văn tô trẻ xanh ấm nồng đôi môi đẹp đôi chúng mình núi phượng kỳ minh đức mùa vui cầu vàn yên nối đôi bờ ngược xuôi nâng bước ta tới muôn nẻo đường dựng xây quê hương lòng bao yêu thương hồn quê vẫn vương xin hát câu sắt son thủy chung gửi về quê ta